bài này hơi mắc máu tí xíu nha mọi người thấy bài này xong rồi em có xỉu ngang mọi người nhớ đổi nha Hậu hậu cao phong đứng một mình Dần trăng tròn sáng đó viên minh Chấm sơn điểm thủy thiền đôi nét Phẩy hạt lăng văn đạo bấy tình ta là dân nước Nam Sông ở sông Cửu Long à, Thiên hà ta sánh ngang à, Đời này vượt gió dòng à. Anh hùng ta có gan rồng Phong trần ta quấn ngang không Làm trời cao chấn tham lòng Làm việc ngừa đáng mong Phong ba dục quá Đầy đủ anh tài Giang sơn hùng ca Sấm chót ngang tay Nam Bắc dung hòa Dũng khí hơn ai Hành thiện công quả Ngẩng đầu dương điêu lượng giữa mày dành tiếng xấu ngọc Ta đứng trên đá đánh tung bão đèn. Người gọi ta là cái gầy hao hốc Nhưng trời ban cho một bộ não vàng Ta thích chơi nhạc và thích làm thơ Vẽ thiên cơ ở trên bàn cờ Làm những điều các ông hoàng mơ Kẻ muốn ngàn cờ phải xếp hàng chờ Khắp tứ hải kích bạn đồng giao Còn chuyện còng lao có đáng là gì Ta thì về quê mình trồng rau Còn gì hồng bao không đáng mà quỳ Lấy kinh nghiệm ra dạy đột nhi Gặp hiểm nguy phải ráng mà lầy bạc tiền lợi danh Thì có là chi còn lại nghĩa khí không bán mà thí Năm châu thế gian đường đường tắt có bước chân hành tung Than chi khó căn trần đời chủ yếu có tâm thành chung Ta không tham danh lợi chỉ kẻ cửu éo tình tâm thì chung Ta muốn cuộc sống của chiến cơm đầy dung non sông nước biết đánh cờ nắm cành tùng Ngang dọc đủ tứ phương kinh nghiệm đang có tứ đủ tường thân trầm không ngại mặt gió sương nên cố cương thật khó lường Từ Bắc Chí Nam đều là đồng hương Có quả cùng chia có phúc cùng hưởng huynh đệ đồng cam dược mọi trùng dương hiểm nguy ngoài kia tới quyết đi cùng đường Ta là dân nước Nam mà sông á sông cửu long à thiên hà ta sánh ngang à, đời này vượt gió dòng à anh hùng ta có gan rồng phong trần ta vẫn ngang hông theo trời cao chấm tham lòng làm việc ngừa đáng mong à. phong ba vượt qua đầy đủ anh tài giang sông hùng cát Sóng chớp ngang tay Nam Bắc dung quạt Dũng khí hơn ai Hành thiện công quả ngẩng đầu dương dây Tao có Phật Pháp nên tao rap của tao còn linh Đặt trong mình một thái cực khác vì có trực giác đời không còn sinh Khi mình sống mà không tà pháp chọn dùng hoặc cách để kiếm đường binh Thì kiện thường tình mình tính là khác cũng không thể ác hơn bằng thần linh chống với cương bằng nhu thì mày nên hướng tới cương bằng xu khi mà thần tướng nó mới cương mày cu nhìn tưởng mày lú chắc trương mày ngu chú muốn sống mà mong trừ quan dạ chú hỏng sáng đầu sang là sao nhìn cho thấy thánh nhân lập tao mày tâm tài giáo hỏi sao mà thân à, sống cho xã hội thực tế luôn có cái thiện và gian con người cũng chỉ là một thực thể bị bào mòn qua nhiều cái thời gian trong cái khó thì ló ra cái gương những cái sự lười biếng phát triển thành lòng tham à, thấm bao câu cũng chắc có được bao lâu đời cho ta thế là đồng tiền vàng anh em hả Hà Nội tới mũi Cà Mau Có cái đó không phải là tao Chơi bằng tình không kính hòa nhau Yếu tính là sao đâu dẫn lính nhà tao Nhạc bằng tâm có cái tầm xứng đáng Tôn trọng tao làm việc phải chính đáng Không bao giờ tao thêm đi tính tế Và cái tánh tao ngay thẳng con trời đang chướng giang yeah. Ta là dân nước Nam Sông ở sông Cửu Long Thiên hà ta sánh ngang Đời này vượt gió dòng Anh hùng ta con gan rồng Con chân ta quất ngang không Thế trời cao chẳng tham lòng Làm việc người đang phong ba vượt qua đầy đủ hình tài giang sơn hùng ca sấm trước ngăn tay nam bắc thân quả dũng khí hơn ai hành thiện con quả ngẩng đầu dương dai bầm xỉu